các bác luôn luôn tự tin mà các bác lại không sợ thầy thợ nghe hột không sợ bị máy phân âm phân đồ hột và cái đĩa tài xỉu một âm này hoàn toàn là không tang vậy nên các bác yên tâm và sau đây để không mất thời gian của các bác nữa thì em xin phép sẽ được giới thiệu qua để cho các bác hiểu hơn về cái đĩa một âm này đĩa tài xỉu một âm này và khi mà xem hết video các bác chỗ nào không hiểu các bác cứ alo cho em hoặc kết bạn Zalo với em số điện thoại em ở trên màn hình bên em sẽ tư vấn cho các bác còn nếu bác muốn trực tiếp test thì các bác cứ qua cơ sở em em ở bến xe miền Tây đây đây là cái đĩa một âm ở bên em và em khẳng định đây là hàng độc quyền của bên em nha các bác nha còn đây là cái à, nắp chén dĩa chợ hột chợ sau đây thì em xin phép sẽ được test thử một vài tiếng để cho các bác nghe cảm nhận được cùng với em xem là cái bộ hột này nó rơi xuống ở một cái đĩa chợ và một cái đĩa một âm cái tiếng của nó khác nhau như thế nào nhé bác nhá đây em sẽ lắc thử ở cái đĩa chợ này đã nghe sao thế nhiều âm rơi xuống không này này thấy chưa ạ rất là nhiều âm đúng không này tài này này xỉu này đúng không ạ xỉu này tài này được chưa các bác nghe như thế này đã đã nghe thấy ừ, thầy thợ mà người ta nghe là người ta đã nghe được rồi này và máy phân âm nó cũng đã phân được mặt hột rồi nhưng bây giờ em sẽ test thử cái máy đĩa một âm bên em đấy các bác nghe thấy hột rơi xuống đã khác rồi nhá này được chưa ạ đây là xỉu này tài này xỉu này tài này thấy chưa các bạn nghe được đâu là tài đâu là xỉu không ạ hay là khi nó rơi xuống nó chỉ có một âm thôi bác nào mà chưa tin thì các bác cứ kết bạn zalo với em muốn em test qua zalo em cũng đều test qua zalo nha các bác nhá và ngoài tài xỉu ra thì bên em cung cấp tất cả những cái đồ chơi cờ bạc bịp